làm da bạn kém săn chắc và vết nhăn xuất hiện. Kem chống nhăn Nivea Quitan Plus với coenzyme thúc đẩy tế bào da tự chống lại vết nhăn cho da luôn săn mịn. Kem chống nhăn Nivea Quitan